Hai haduni Anca putah mata Wat masa di lomha kau di lom hati Diku ikut jangku dalam abang hati Kalau sadar isu mau tenghalu Diku ngirinya anak apa agak ku raju Anggap hati Kulelung selamani Pilih mak balikin lagi Niku tajamku lemah sada Isu maui tenghalu Iku mihi Gracias.